vậy mưa hòa gió thuận bể lặng sông trong đã diệt xong lũ kiến đàn ong nay vỗ cửa tôi xin giáo chống. làm vậy non sông một giải tụ hội mừng xuân quán giác tôi xin dâng cách giáo hương cho phải phép trò nào giáo ấy trang nghiêm, long trọng với bài giáo chống của quản giáp hoặc ông kép đàn già nhất bọn. Hầu hết các vị thành hoàng phúc thần của các làng là những vị danh tiếng có công nổi giặc khi còn sống. Vì vậy, lời giáo chống của quản ca, của quản giáp thật là thích hợp. Trời quang mây tạnh, biển lặng sông trong, đã dẹp xong lũ kiến nạn phong, có nghĩa là đã dẹp xong hết giặc. Thế thì ngay vỗ cửa tôi xin giáo chúng tức là nổi chúng mời làng vào liên hoan thăng lộc hát ca trù có người đánh trống chầu để điểm câu văn khen tiếng đàn giọng hát trống chầu của hát cửa đình là trống lớn loại trống thường treo ở đình làng giếng canh trường học chính cũng là loại trống chậm thời xưa con cháu của chiếc trống đồng tuổi giặc hát cửa đình ca ngợi chiến công của thần thánh anh hùng vì vậy cho nên phải cầm chầu bằng trống lớn cho thêm hùng dụng Kèm theo tiếng trống là tiếng chiêng đồng điểm nhẹ và nhịp phách do một cô đầu già người võ cho đào kép đứng trên chiếu trước mặt bàn thờ đàn hát. Với lô hát thờ, đào kép không được ngồi như trong ca quán. Kép phải đeo đàn và một đai lưng bằng lụa hồng hoặc lụa xanh đứng mà gãy đàn. Đào cũng phải đứng, hai tay cầm hai chiếc xanh gõ vào nhau mà hát. Mở đầu là bài Thét Nhạc, một khúc hát cổ nhất của những ca chủ. Thét Nhạc, có sách nói là do hai chữ thiết nhạc, là trình bày nhạc khí trước khi hát. Nói như vậy có lẽ là vì bài hát này chủ yếu là trình bày chất nhạc, còn lời ca chỉ là phụ. Nhạc của bài Thét Nhạc rất lạ, sử dụng hết cả năm cung Nam Bắc Huỳnh Pha Nao của nhạc ca trù tiết tấu biến ảo rất tinh vi lời văn rời rạc nhiều câu khó hiểu nhưng lạ một cái là có tiếng hát đệm cho tiếng nhạc thì tiếng nhạc thì cái chất nhạc càng cao thêm cấp độ phải chăng trong bài thép nhạc của nhân Việt Nam đã sớm nghĩ đến việc sử dụng thanh điệu đặc biệt của tiếng nói Việt Nam để hòa với tiếng đàn. Nguyên do ra sao chưa rõ, chỉ biết rằng bài thất nhạc là một trong những bài kinh kinh điển độc đáo và hay nhất trong lối hát cửa đình, xứng đáng là một bài nhạc dạo đầu gợi cảm cho toàn bộ hát. 接纳。 thơ ra hát theo điệu ca trù để giới thiệu cho người nghe vì là hát giới thiệu chuyện nên lối hát này truyền làn truyền điệu rất nhiều nhấn mạnh vào nội dung tình cảm để tác động vào khán giả làn điệu khi khoan thai khi sôi nổi dồn dập đòi hỏi người hát phải có một công phu luyện tập rất cao Oh. hỏi dập dờn sắc nước lần chiều mây bằng non thái âm